Dạ thử cách nối là nhiều con lá cell. Ví dụ đa, ta đang à, cách nối thử là hai con lá cell. Chuẩn C. Bạn để chú ý nữa là thiết bị số nó cho kết nối nóng nhưng mà nên tắt đầu cân kết nối xong mới bật đầu cân lại. Cẩn thận cái đó. Ví bây giờ ta kết nối là hai con lá cell. À, lá cell MK cell là vẫn là xanh đen trắng đỏ. Chú ý một điều là đầu cân là đỏ đen trắng xanh kết nối vào rồi phải đảo đầu căng báo lỗi nó báo lỗi là do khi mà chúng ta định địa chỉ xong chúng ta kết nối vào và một bước tiếp theo là phải nhóm lót xe để đầu cân nó xác định được nó đang kết nối bao nhiêu con lót xe nhấn phím số 4 address nhập mã code tám tám tám tám tám nó đã ná như đầu ds một bên kia thôi enter chọn phân một là nhóm cũng bên kia cũng là phân một là nhóm enter đây đó một do chắc do chưa nhấn cái à, nút canh lý phía sau enter mọi cái thao tác mà cài đặt lên đầu cân á, nên nhấn phím click phía sau không thì nó sẽ không cho vô báo lỗi NO là số lót cell kết nối đang là hai con lót cell enter xác nhận số 1 enter báo lỗi này là báo lỗi đang là thiếu con số 2 là có nghĩa là mình thiếu một con địa chỉ số 2 đang kết nối là con số 1 và con số 3 thôi thì hai con thiếu con số 2 nên báo lỗi con số 2 ta thử thêm mà ta thử đổi con số 3 thành con số 2 lại rồi kết nối lại thế nào